Alo alo, xin kính chào à, anh em à, trong hội nhóm kính Tôi là kỹ thuật của công ty à, cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Hôm nay tôi có mặt ở nhà anh Dũng ở Hòa Khánh, Long An Lắp đặt chuyển giao công nghệ cho anh dàn máy sản xuất cửa nhôm Máy bao gồm máy cắt hai đầu F90 đây là anh em xem à, toàn cảnh con máy F90 đấy máy à, dàn máy là hoàn toàn dàn máy một pha máy uh, trang bị lưới cắt là lưới cắt 450 công suất motor là 3 kW <clears throat> mỗi đầu máy à, khung bệ của máy làm vẫn là chắc chắn khung bệ lớn toàn sắt hộp không có à, phải là tôn quay như các dòng thông thường ray dẫn hướng là ray à, phi 40 à, ray liền không kê đặc biệt ở đây thì tên khung máy thì được kê thêm mặt thép dày 7 ly tăng độ phẳng cho mặt ray ừ. máy uh, sử dụng trục đi tuy từ tiên xuống chỗ chốt hám hơi tự động luôn Đấy. máy cắt được ba góc là góc uh, ờ, 45 độ ngoài 45 độ và 90 độ Đấy. tất cả bàn điều khiển thì hoàn toàn tiếng Việt hết anh em rất dễ dàng sử dụng chào đây là con máy uh, thay đầu đố thay dao nhanh tay cổ bi cũng uh, của công ty Hunter, máy được uh, trang bị là motor 3 kg thay dao nhanh đây là con máy ép góc kỹ thuật số không phải thay dao tôi à, đã căn chỉnh thành cho anh à máy trang bị đèn chiếu sáng buổi tối sáng Đó. Thật ra thì cái mặt đặt nhôm này được làm mới à, rất là dày để tăng được cái độ phẳng lúc mà ép góc Đấy. <coughs> hoàn toàn máy thì được ờ, thả mạ chrome hết sáng bóng anh em uh, sử dụng thì chỉ điều chỉnh uh, cái thăm mơ trên bảng điều khiển thôi công suất của motor là công suất uh, 2 kg 2 máy ép bằng thủy lực còn đây là con đột dập 13 dao